Và bây giờ thầy và các em sang một số ví dụ. Ví dụ 1 của chúng ta là tìm một số biết nào 1 phần tư của nó bằng 2. Nhá, chúng ta sang phần ví dụ 1 này. Câu A này. 1 phần tư của A thì bằng 2. Thầy đặt tên sau đó là A. Là A được chưa? 1 phần tư, tư của A là bằng 2. Vậy suy ra A bằng 2 chúng ta chia cho 1 phần 4 Và đây chính bằng 2 nhân với 4 phần 1 Và đây chúng ta bằng 8 thôi Được chưa? Tiếp theo nào 1 1 phần 3 của nó bằng 7 phần 5 B nào Chúng ta có là 1 1 phần 3 của B thì bằng 7 phần 5 Vậy thầy suy ra ngay B của thầy Các em có thể viết xuống đây cho anh. B của thầy bằng Bằng gì? Bằng 7 phần 5 Của chúng ta Và chia cho 1 1 phần 3 Đúng nào? Và 1 1 phần 3 đang là hỗn số Chúng ta đổi về phân số Thì chúng ta bằng 7 phần 5 Chúng ta chia cho 4 phần 3 Và bằng 7 phần 5 chia cho 4 phần 3 Tức là bằng 7 phần 5 Nhân với 3 phần 4